kinh địa tạng bồ tát cũng nguyện thần thông trên cung trời đo lợi phẩm thứ nhất một phật hiện thần thông ta nghe như thế này một số nọ tại cung trời đo lợi đức phật vì thanh mẫu mà thích pháp lúc đó bắt cả thích bất thậm chí các con lửa thế giới ở mười phương đều đến ủng về đồng thanh ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong lời ác trần và đại huệ thần thông trong thiện và niệm của chúng sinh tăng cường làm cho chúng nó rõ các khổ các vui khen xong chư Phật đều xe thì đã kính thăm Đức Thế Tôn Bấy giờ Đức như là những người không ra tâm nhìn mấy sông lửa lớn như một như là mấy sông lửa đấy tại vì mình mấy sông lửa đấy ý huệ mấy sông lửa đấy nhãn mấy sông lửa đấy xuống lửa đệ đốt muối xuống lửa đệ cũng đốt dùng muối xuống dùng muối xuống lửa đệ quy muối xuống lửa đệ thánh thánh vân vân đức phật không ra bất cả thích cùng muối xuống lửa như thế rồi phải cắt ra các thứ những người diệu như là những bố trí độ những chỉ độ những cấn độ những tiền độ những từ vi những tự xã những nghệ khác những nguồn lọ những trí huệ những sự tự hóng những đại sự tự hóng, những mày sống lớn những những mày sống những mày sống lớn này trời đầu vân vân một một thì đức phật phát ra bất là chiếc những điều ẩn thiết xong từ vô vô lượng rồi đồng với thần của vậy đó là mỗi nước cũng khác cũng cùng cái hồng học nơi từ đau lợi như là trời tứ kinh vương từ đau lợi từ trời tu thiên ma trời đau sức tàn trời hoa lạc trời hoa lạc trời đại trời thẳng tướng trời thẳng phụ trời đại thạch trời thủ quan trời vương quan trời phong âm trời hữu tịnh trời vương tịnh trời hữu sanh trời hữu ai trời phong quả trời ngũ sức trời vô lượng sức rồi nhiên sức bất diệt trời vô tướng trời vô quyền trời vô nhiệt trời tự tín trời tự niệm trời sắc chu cánh trời mai hệ tụ la có đến trời phi chúng phi phi chúng tướng tất cả thiên chúng long chúng cùng chúng vị thần đều đến họp lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng có những cung khác cũng cùng cùng ở những cung khác cũng cùng đến hội họp như là thần nghĩ thần sợ lại có những cái thần ở của ta bà cùng với thức khác cũng cùng đến học như là thần nghĩ thần sông thần cây thần núi thần đất thần không cằm thần cũng mạn thần cũng đêm thần hương không thần trời thần chủ ăn cúng thần cây quan ông vân các vị thần như thế đều đến học lại có những vị đại yêu vương ở cõi ta bà cùng với những khác như vương đại khi đường vương đại khi khi đường vương đại tai đại đường vương hành bình kỳ vương giết tộc kỳ vương pháp lợi kỳ vương đại lý kỳ vương vân vân các vị vương nên thấy đều những khổ ba đức phật phát khởi bây giờ đức phật ông này mới cùng chư lợi các cung tượng đại bồ tát rằng ông xem qua tất cả chư phật bồ tát và từ đồng người phật đó nay vừa đến họ học tại cung trời đạo đội ông không biết số không xem qua tất cả chư Phật một cách trò chơi gần chỉ thành đó ở trong cái nhân này một cái đứa khác ở trong độ này một phút độ khác hai đều đến học tại công trường nó được không có biết số bao nhiêu trăm ngày ban thường sư lợi bạch thần rằng và chúng tôi đến từng thần lực có thể tính đến trong mình khi không biết là số bao nhiêu đức phật bảo này ban thường sư lợi rằng tế ra thần thần nhãn xem còn không đến chỉ chỗ khách hàng này đều là ngày đều tại một tác từ tổ chức tôi sẽ mai hoặc là độ được đương đổi hoặc là độ đương đổi đừng chịu này bạn cùng xung lượng về cái phần làm từ bữa ơn trước con đã tung ăn mình đúng không ý nhà vô mẹ nghe lời đức phật nói có thời tin đã liền của nhà thủ quả thanh quan trời đủ đám của chúng cùng chúng sinh trong đường sau rồi nghe lời thành phật thành phật cũng như lai nhân các và sanh lòng nghi ngờ rồi có đại vân đi ngược chưa quay về ban tiếng không được thế tôi mới nói nhân địa này địa tạo một cách này tu hành gì lợi gì mà bạn thành tựu không thể như là như thế Phật bảo ngài đang cùng chúng gửi nhằm biết nhiều bao nhiêu của các luồng người vốn nhà trên lao đã núi bụi mà trong cõi tam thiên đại thiên cứ một bậc là một sông hành được cứ cứ số các sông hành một hạt cát là một cõi nước rồi trong một cõi nước cứ một một một nhỏ một bụi nhỏ là một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều nên làm tiếp cả từ lúc này để tạo một thất chính quả vị phật diệt một thất mai nghìn lần lâu hơn khi vẫn luôn ở trên cũng là những chỗ này địa tạng một đất còn ở một thanh văn là bất chi phật bích chi phật này văn thủ được ai thần thiền định bồ tát có cũng sẽ nghĩ bàn đến được về sau nếu có có chăng hiện nay người phụ nữ nào nghe được danh tự của địa tạng một đất hoặc khen khen ngợi hoặc chiêm ngưỡng vái lại hoặc cũng dừng để đến địa khắc bát sinh tượng này địa tạng một đất người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau rồi một bất tập trích bất tập trích lâu lâu lâu xa về trước tiền thân của này tạo một xét là một vị trưởng là tự ngũ nói trong đời của đức phật gọi là sư tự phấn tấn tụ túc khả năng như lai chứng là tự thấy đức phật tướng mà có tiền mình thức trang trang nghiêm mới phải hỏi đức phật tu hành gì mà bạn có tiền như thế thì ấy đức sư phấn tấn tụ cụ túc khả năng như lai đó chỉ là tự rằng muốn chứng được thân chúng tôi định này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thách tất cả những chúng sanh bị tội tội khổ bị bị khốn khổ này vẫn cũng chưa lợi chừng là cũng nghe xong mình thấy mình làm từ này cũng tổn số căn thể vệ sĩ về đời ở đời sau tôi vì những xin tội khổ trong sáu đường mà chẳng mày những công thể làm cho chúng nó được giải thoát cả rồi tự thân tôi mới chứng thành phật đạo với dưới trước sư tự phấn tấn tục phải làm như lai ngày lập nghiệp trọng đó nên hiện tại là trải qua trăm nhiều công đức vô số bất đắc thích mà này vẫn còn là vị bồ tát năm và là nguồn thiếu nghĩa này văn thủ lại của bất khả thương nhì vô số kiếp rồi trước lúc đó có đức phật trả lời kiểu là rất hoa địa ngục tại vương như lai đức phật nó có đến bốn trăm nghìn công đức vô số người này nhiều đời chưa phúc sâu dài mọi người đều kính ngưỡng khi đứng lúc nằm ngồi tư thi nhìn theo hộ vệ bà mẹ của người mới biết được là là đại thương chi thương chi ngôi tam bảo của ấy mặc dầu thương đem nhiều lời không tiện khi nhủ bà mẹ người hầu làm cho mẹ bà mẹ người tin tránh khách nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy chết thành hồn sa đoạn và vô giác địa ngục lúc đó thánh nữ biết rằng người việc khi còn sống duy nhân của đã liệu chắc phải theo nghiệp quấy và sinh vào đường nữ thấy nữ bèn bén nhà đã sắm nhiều hoa cùng đồ để cúng dường để cúng đường để các chùa khác thờ được phật chắc hoa định tự tại vương lai trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đức chắc hoa định tệ vương đắp gửi ai dùng một cách trong nhìn thấy nữ chim ái tượng của đức phật tại càng anh lòng cũng những cực kỳ hoàn lòng đức phật là lớn để đáp đủ tất cả trí huệ nếu đức phật còn đủ vì thế nối anh được quần của dương vậy căn nhìn tưởng như ngay mà một quý mẹ bỗng trên không có tiếng rõ ràng anh được dương khóc kia tôi đừng có đi ai qua lắm mà ta trở vào trong ngươi biết chỗ đắc sanh của mẹ ngươi anh được tắt tay hướng lên nhưng không phải lấy rằng đức thần ở đó có thể giải quyết lòng sầu của tôi như thế tưởng khi mẹ tôi và đến nay tôi thường nhớ ngày để không biết đâu để gọi cho rõ mẹ tôi đắc sanh vào chỗ nào trên không lại có tiếng rõ anh được rằng ta đức Phật có cứ giáo hành tại nuôi như lai là nuôi đương chim cái đó thấy nguy nguy thương nhớ nhẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo hay những nghe xong mình thấy sự sinh tay chân mình mãi đều bị tổn thương những người đứng bên vội vội vàng tự lợi một lát sau thấy mình quên tỉnh lại đều bạch trên không rằng cuối mong đức thế tôn quý vị thực hiện đồ nói của anh cuối lòng đức thiên tôn sau thường thì bão đó gọi tổ thất thành của mẹ con hai thằng đồng con sắp chết mất đức đáp ra để của tại luôn như này bảo cái ngũ nhằm cúng mừng sau người mau mau trở về nhà rồi ngồi may mắn những tướng thanh địa của ta từ nuôi sẽ biết chỗ thắt thanh của mẹ người lễ phật xong thanh cứ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh cứ ngồi may mắn giác mà mình chạy như này chạy xuống này một đêm cũng phát thân mình đến một bờ biển kia nước trong biển xuân sục có rất nhiều thứ giữ thân thể trong một thắt anh ấy tay cháu bên này sôi đuổi bên kia lại thay quỷ ở xa mình thù điều là lùng hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu vân vân hôm nay chạy ra ngoài mẹ con đến nhận dùng hương rồi những tội gần hung dữ rồi quỷ lại chụp bắt một tội túng bắt đầu chân rồi tội lại hình dạng những thứ chẳng chẳng lâu thì đấy thì những nhường sức niệm phật em tự đi không kinh sợ có một vị quý vương um, tên là bồ độc đến cuối đầu mình chỉ quả thị rằng hai thai bồ tát này có di chuyển đến chỗ này thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chỗ nào bồ độc rằng đây là tầng thứ nhất ở phía tây cứ đệ vi thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong lúc vi có địa ngục từ ấy có thể thấy rằng bồ độc rằng sẽ có một hãy mình hỏi rằng ai tôi làm sao để đến được tới địa ngục đó vô động rằng nếu không phải sự quay phần cần phải do nghiệp lực mà hai điều này đã không bao giờ có thể đến đó được anh được lại hỏi nghiên cứu vì sao mình trong ý này xuống trốn như thế và có những người tội cũng đắc thuốc chữ vô cũng rằng những người tội trong những này là những kẻ tạo ác trong phải đi cụ đề mới chết trong muốn uy chín này không người biết được để làm những nước hầu cứu quốc cho lúc sống kia đó lại không làm được nhưng mà mình phải vì thế nên cứ theo những các câu hỏi ở về tại mà cảm thấy nó cũng nên địa ngục tự nhiên họ phải lội vào lúc này cách thế này rồi do tuần thế công có lại có một cái bị niệm sự không khổ trong bị nó nó khổ trong bị này kia đầu của bị nó lại có một cái bị nữa sự không khổ trong bị nó càng trội hơn đó là do những nghiệp nguồn sốt xa của cao nghiệp mà đã vượt ra đời là những điều chính là ra đây này vậy anh nữ lại hỏi diện ngục của đầu cô động rằng trong ra cái đây đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn mỗi mỗi ngục đều có danh hiệu khác nhau vì diện ngục lớn từ có 18 tuổi của cây đó có 500 chỗ về việc lớn thì có 15 chỗ một cây đó có 500 chỗ một cây nữa có đến nghìn trăm cũng không đồng sự thống khổ đó là do những thánh với rằng thần mẫu bồ tát khi còn sống tên làm nghiệp gì thánh nữ đáp rằng thần mẫu của tôi mê tín giả đạo thân chi kinh trên ngôi tam đạo và có được tạm thời xin đánh khác trong người tự tính dầu không bao lâu mà chưa rõ đã lạc vào đâu bộ Độc hỏi, hỏi rằng thần thần mẫu Bồ Tát quên rằng ờ, tên gọi là gì hai người đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều là đồng lỗi và lâm môn thân phụ tôi đều là tin ra thị chính thân mẫu tôi đều là chuyện đế lộ vô độc chắp tay cho thấy nữ rằng xin anh lại trở về chưa đêm lòng xin nhớ buồn đầu và năm người đối hư chuyện đế lộ được xanh lên được hư chuyện đế lộ được xanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi nghe nói nhiều con bé của người có lòng kính phật vì mẹ mà sáng sửa để phật tu tại cũng là không dừng đối thác với đức phật các bạn tại như là các phải hình hành hương chắp tay kèo thánh nữ rồi cáo lui bây giờ thanh quy dùng cho nhau trực tĩnh rồi rõ biết việc đó rồi bèn tổ chức sát tượng của đức giác ma định cụ thể nhưng lại mà khách rồi thì nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay đã đến đời vị lai chúng sinh không phải tội khổ thì tôi lập tại mình không trước là cho chúng nó được giải thoát đức phật đã này năm cùng xin lỗi rằng vị cứu vương vô độc trước đó này chính là cái nữ và la môn nói chính là ngày đã cả bồ tát đây vậy Ha ha ha, Buddha Bodhisattva.